Ờ, của tài khoản ờ, Sacombank trên app ờ, Sacombank bay nha các bạn. Thì như các bạn đã biết á, kể từ ngày ngày 15 tháng 10 năm 2021 thì Sacombank á, là có triển khai gói thông báo uh, tin nhắn gà vô uh, từ cái clip trên app Sacombank luôn các bạn. Thì đối với những bạn nào mà có uh, có tài khoản Sacombank mà đang sử dụng app Sacombank các bạn thì nó sẽ báo tin nhắn qua trực tiếp qua app hết và nó không báo tin nhắn nữa à, nhưng đối với những bạn mà có xài tài khoản Sacombank mà không xài app ờ, Sacombank thì nó vẫn báo tin nhắn trực tiếp bình thường ha thì cái uh, trường hợp này á, thì khi mà báo tin nhắn qua app Sacombank thì có một số bạn gặp khó khăn đó là khi tiền báo uh, ra vô á, đột ngột á, thì các bạn sẽ không biết và có một số bạn sẽ không biết cách coi như thế nào thì hôm trước mình có chia sẻ cái video á, cách coi biến động số dư á, các bạn có thể là đó coi và mình có để uh, ở trong phần mô tả và cái uh, phần bình luận ở dưới ha thì ờ, có một số bạn gặp khó khăn và trở ngại ờ, nên có hỏi mình có cách để mà báo tin nhắn trực tiếp ờ, lại tin nhắn cho mình hay không đó thì vẫn có đơn có thể được như bạn thì có hai cách một là mình có thể lên app sang mang bay mình cài đặt và một là mình chuyển qua mail thì mail nó cũng có thể báo tin nhắn qua chuông ha cũng có có chuông mà mình có thể biết ha nhưng mà cách đó thì mình sẽ hoàn toàn miễn phí không tốn tiền nhưng mà cái cách thứ hai á, là mình báo tin nhắn qua SMS đó là các bạn có thể tự lên đó các bạn kích hoạt luôn đó nhưng mà cái SMS ờ, thì các bạn sẽ bị tốn phí nha các bạn thì phí ờ, nó khoảng ờ, tầm 11 ngàn đó thì các bạn nếu mà muốn làm theo cách của mình thì mời các bạn theo dõi video mình ha mình sẽ lên trực tiếp trên app và mình sẽ tự kích hoạt ở nhà cho các bạn xem luôn đó rồi giờ mình bắt đầu thôi các bạn mời các bạn theo dõi video mình nha rồi thì ok trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình xem thông báo biến động số dư của mình trước ha thì à, các bạn truy cập vào cái chuông nè đó rồi thì nó đưa mình vô bên trong các bạn truy cập vào một cá nhân thì các bạn sẽ thấy à, những cái thông báo tiền ra vô của mình ở bên dưới đây đó những cái có chấm đỏ là mình chưa xem ha còn cái à, chấm uh, g không có chấm đỏ thì mình đã xem rồi và các bạn cứ kéo dưới bên dưới rồi rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt cho các bạn xem ha. Các bạn truy cập vô hình người bên phải trên đầu nè. Đó, các bạn chọn vô cái mục là cài đặt thông tin giúp mình nha. Đó, các bạn nhấp vô đây. Đó, xong các bạn nhấp vô cái mục là cài đặt thông báo. Đó. Thì hiện tại mình có hai tài khoản nha các bạn, thì nó sẽ thông báo qua hết hai tài khoản nhưng mà mình đã đóng một cái, mình không cho thông báo qua sao mang bay cái này. Mình chỉ thông báo cho cái này thôi. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cài đặt nó thông báo qua Gmail nha các bạn. Đó, thì chỗ chữ email nè. Đó, thì à, nó vừa thông báo qua Sacom và vừa thông báo qua email luôn nha thì mình sẽ test vô mail đó rồi xong thì các bạn sẽ chọn vô cái mục là tôi đã đọc và đồng ý ở bên dưới ở góc cuối cùng ha các bạn à, test vô cái chỗ này đó tôi đã đọc và đồng ý nè rồi xong các bạn nhấn ô tiếp theo nó thì nó đã nổi lên cho hai mình cái thông tin là một là tài khoản của mình hai là cái gmail đó mình có thể xóa gmail đó mình nhập vô gmail khác nhưng mà các bạn lưu ý là phải gmail đúng với đăng ký ngân hàng nha đó xong các bạn nhấn vô mục là tôi đã đồng ý nè nhấn vô đồng ý rồi thì nó sẽ kêu mình nhập mật khẩu mật khẩu này là mật khẩu của app Sacoma Bay của các bạn nha chứ ờ, các bạn phân biệt dùm mình nhé rồi mật khẩu app Sacoma Bay nha đó xong nó sẽ nổi lên là báo như thế này là thông báo cài đặt thành công ha là tài khoản thanh toán của bạn đã được cài đặt nè đó bên trên là tài khoản của mình đó bên dưới là cái Gmail mình đã cài đặt đó, nó thì nó sẽ thông báo qua Gmail hết cho mình như thế này và vừa thông báo qua Salmon Bay vừa thông báo Gmail luôn nha rồi thì mình sẽ tót về mình người trang chủ mình mở lên cho các bạn xem đây mình vô phần à, cài đặt thông báo đây nó đã có thông báo nè nó để à, mặc định cho mình là vừa thông báo qua Salmon Bay vừa thông báo qua email luôn đó rồi ok các bạn ơi thì khi các bạn à, cài đặt thông báo Gmail các bạn lưu ý giúp mình một điều là khi cái Gmail của các bạn là phải đúng với cái Gmail đăng ký của ngân hàng thì nó mới chấp nhận cho các bạn à, đăng ký chuyển qua Gmail nha các bạn. Thì lúc mà các bạn à, là mở thẻ các bạn đăng ký Gmail nào thì các bạn nhập ngay Gmail đó mới được nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt qua SMS uh, cho các bạn xem ha. Thì mình sẽ cài đặt nó thông báo qua Sacombank bay và SMS thôi các bạn không thể cài đặt qua Gmail nha rồi mời các bạn à, theo dõi ha đây mình sẽ bỏ gmail đi và mình sẽ chọn nhấp vô cái chỗ sms nè đó sau khi các bạn à, nhấp vô xong thì à, các bạn à, test ở cái chỗ à, bên dưới cái chỗ tôi đã đọc đồng và đồng ý ha rồi xong thì cũng làm tương tự như cái kia là mình sẽ nhấn tiếp theo và nó sẽ cũng nổi lên hai tài khoản à, nổi lên như thế này là một bên dưới là tài khoản bên dưới là số điện thoại ha đó số điện thoại về các bạn kiểm tra lại số điện thoại mình cần đăng ký rồi xong các bạn à, test vô chỗ tôi đồng ý sau đó các bạn nhập mật khẩu của app uh, à, Sacombank bay của các bạn vô đó đây mình sẽ nhập mật khẩu của app mình vô ha rồi sau khi nhập xong thì nó sẽ báo là mình đã cài đặt thành công như thế này cái này, cách này thì nó rất đơn giản các bạn thì bên trên là số tài khoản bên dưới là số điện thoại mình cần thông báo và tin nhắn ha đó thì cách này rất đơn giản thì ai cũng có thể làm được rồi các bạn lưu ý giúp mình là cái số điện thoại à, báo tin nhắn là cái số điện thoại mình phải đăng ký với ngân hàng mới được nha các bạn chứ không phải muốn à, nhấp vô số điện thoại nào cũng được ha rồi để mình quay về trang chủ mình vô phần cài đặt à, và cài đặt thông báo để cho các bạn thấy là nó đã mặc định là vừa thông báo qua bay nè đó vừa thông báo qua SMS luôn ha Ok các bạn thì đây là nó vừa thông báo qua à, bay ha vừa thông báo qua SMS ha thì các bạn có thể tự vô đó các bạn à, tùy chỉnh không cho thông báo ha các bạn như là mình đã tùy chỉnh chỉ cho thông báo qua bay các bạn không cần thông báo qua tin nhắn để đỡ tốn phí nha rồi ok qua ơi thì vừa rồi mình đã chia sẻ đến các bạn cái cách mà mình để mình kiểm tra cái à, biến động số dư của mình trên à, app Zalo cũng như cái cách mà để mình tự cài đặt mặc định cho nó là thì thông báo qua Gmail và hay là ở thêm hết nha các bạn thì các bạn có thể vô đó trực tiếp trên app Zalo để mà điều chỉnh và mình à, nhận thông báo trên đó ha rồi, rồi ok các bạn như hiện tại thì uh, rất đưa ra những cái chương trình có ưu đãi như các bạn thì à, đối với các bạn nào mà không có thẻ tài khoản Sacombank thì các bạn có thể trực tiếp lên à, tại app Sacombank về các bạn các bạn có thể đăng ký à, định danh trên đó định danh như thế nào cái đó gọi là LKC các bạn thì các bạn có thể định danh bằng chứng minh nhân dân đó, chụp phòng cao mặt trước mặt sau và xác minh khuôn mặt của bạn thì các bạn sẽ có ngay một cái tài khoản Sacombank và sau đó các bạn có thể lên đó tự lựa chọn số tài khoản của mình đăng ký tài khoản số đẹp trên đó luôn các bạn thì tài khoản này vẫn có thể sử dụng bình thường mà không tốn phí các bạn đó rất ưu đại và các bạn có thể rút tiền chuyển tiền nếu các bạn cần thiết thì các bạn có thể vô ngân hàng bạn nạp và nếu các bạn cần à, rút tiền mặt trên máy ATM mà không vào ngân hàng thì các bạn có thể rút bằng QR đó tên app bay các bạn đó đối với bạn tài khoản nào mà tài khoản định danh á định danh cấp một đó thì nó rất hay ở chỗ là cái app này á thì mình có rất nhiều đại như mình nạp tiền điện thoại này chuyển tiền hay là thanh toán hóa đơn hoàn toàn miễn phí các bạn rồi thì video của mình đến đây là kết thúc thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video mình hữu ích thì hãy like cho mình một like để đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo